Lê Mai kính chào tất cả các bạn nha Thì ngày à, Lê Mai đến từ hệ thống bao cao su siêu thị 18 Ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm bao cao su Innova của bên Lê Mai Thì dòng sản phẩm bao cao su Innova của bên Lê Mai á, thì một hộp hộp lớn á, thì nó có là 12 cái Và nó còn có một hộp nhỏ nữa nhỏ thì nó gồm có ba cái và nó được xuất xứ từ bên Malaysia nha mọi người nha nó được xuất xứ từ bên Malaysia ngày sản xuất và hạn sử dụng á, thì à, mọi người xem giúp giờ em ở trên cái bao bì nó đã in sẵn trên cái bao bì rồi nha mọi người còn đây là cái mã cốt của dòng sản phẩm Innova đây mọi người ạ à. còn bên cạnh đó thì à, cái dòng sản phẩm Innova này nó còn có cái công dụng á, là à, có gân gai giúp kéo dài được cái thời gian quan hệ cho mọi người nó tăng cái khả năng hưng phấn mạnh liệt cho cái đối phương à, chống xuất tinh sớm giúp cho hai bạn thăng hoa hơn trong cái cuộc yêu của mình và làm cho các bạn an toàn à, đảm bảo được sức khỏe cho người dùng à, thì à, à, những bạn nào á, mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng à, ủng hộ thì các bạn truy cập vào à, đường link ở phần phía bên dưới mô tả nha các bạn khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn đó là từ 40 đến 50 phần trăm nên các bạn không phải lo ngại gì về vấn đề à, à giá cả à, thì à, các bạn hãy nhanh tay lên đặt hàng giúp dùm Lê Mai bởi vì á, bên à, shop của Lê Mai á, à, số lượng khách hàng đặt rất là nhiều à, rất là đông luôn nha mọi người à, vì vậy mà mọi người hãy nhanh tay lên đặt giúp dùm em bởi vì các bạn nếu như mà các bạn thích Ờ, cái sản phẩm Innova này á, hoặc là tất cả các sản phẩm khác mà các bạn không đặt hàng nhanh tay á, thì à, sẽ hết hàng thì rất là uổng hết nha mọi người ạ à. À, à, thì à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh video thường xuyên để mà xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt các bạn bye bye